Chào mừng các bạn đến với đồng hồ hiệu info Tôi là Lê Thế Thắng và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Tôi xin giới thiệu các bạn 4 mẫu đồng hồ Aulic uh, ờ, đang được yêu thích nhất hiện nay Aulic là một thương hiệu uh, đồng hồ chính hãng của uh, của Hồng Kông và được uh, lắp máy Nhật rất là bền, siêu bền luôn Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết uh, từng phiên bản một à, đây là phiên bản à, thứ nhất với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân hiển thị lịch ở góc à, 6 giờ ở trên kim của nó thì có dạ quang tôi sẽ zoom lên một chút cho các bạn ngắm nhìn chi tiết hơn được lắp máy của Nhật ở góc 6 giờ nó ghi là Japan Mu đấy ok chưa ở số của nó thì đính những viên đá rất là tuyệt vời đúng không nào cái mặt trong của nó màu trắng thì được khảm trai rất là sang và sáng với thiết kế size mặt của nó là size 42mm sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái luôn vỏ và dây của nó thì bằng thép 36L mạ pvd vàng mạ vàng cao cấp sáng màu sáng 18K các bạn có thể xem màu vàng của nó với màu vàng của cái nhẫn của tôi đang đeo ok chưa nào viền mặt của nó thì được tạo kiểu viền răm tạo rất là đẹp đúng không nào rất là nam tính và khỏe khoắn rất tuyệt vời trên núm của nó này cái mẫu này cũng thiết kế mỏng thôi cũng không phải là dày lắm rất là ôm tay đúng không nào rồi dây của nó thì thiết kế dạng dây mắt như thế này tạo cảm giác rất là khỏe khoắn và rất là ôm tay ôm sát tay luôn khóa của nó thì là dạng khóa cánh bướm khóa như thế này thì đeo cổ tay nó sẽ vào giữa đây rất là ôm ok chưa đấy tôi sẽ quay cho các bạn nhìn thấy chi tiết hơn ok chưa nào rồi bây giờ tôi sẽ đi vào thông số máy nhá sẽ mở cái này một chút nhìn vào mã của đồng hồ đó là AL9136G 9136G có nghĩa là dành cho nam giới Ok chưa nào Chống nước là 3 ATM Các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái Cam kết với dòng này là siêu bền Vỏ và dây in ốc Kính sapphire Quắc có nghĩa là máy pin Ok chưa nào Rất tuyệt vời về cách chỉnh ờ, giờ của cái đồng hồ này thì rất là đơn giản thôi một nấc chỉnh lịch hai nấc chỉnh giờ đây các bạn rút nhẹ một nấc này sau đó xoay ừ, xoay ngược chiều à, xoay theo chiều kim đồng hồ như thế này các bạn để chỉnh được lịch ok chưa cái lịch của nó thiết kế cách điệu hình ờ, bông lúa rất là tuyệt vời đúng không nào đấy ok đấy sau đó rút thêm một nấc nữa các bạn thì chỉnh được giờ các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ xoay của nó thì máy rất là êm tại vì nó dùng máy nhật xịn cực êm luôn ok chưa nào đấy cứ qua 24 giờ nó sẽ tự động nhảy sang ngày mới ok chưa cách để chỉnh sang ờ, chỉnh đúng 24 giờ này ví dụ ngày hôm nay đang là ngày ờ, mùng 3 chẳng hạn mùng 3 chẳng hạn thì các bạn lấy về ngày mùng 2 sau đó các bạn xoay như thế này đấy các bạn xoay qua 24 giờ xoay qua 24 giờ để cho nó tự động nhảy sang ngày mùng 3 đi và ví dụ bây giờ đang là giờ buổi sáng của ngày mùng 3 thì sau khi nó nhảy qua ngày mùng 3 các bạn lấy giờ luôn lấy giờ hiện tại luôn ví dụ chẳng hạn là 10 giờ chẳng hạn hiện tại còn nếu trong trường hợp mà bây giờ đang là giờ buổi tối thì các bạn phải xoay qua 12 giờ có nghĩa xoay qua 12 giờ trưa một lần nữa sau đó các bạn lấy giờ hiện tại là 10 giờ tối chẳng hạn đấy như thế thì nó luôn luôn nhảy lịch đúng vào 24 giờ ok chưa nào rất dễ dàng sau khi chỉnh xong cái núm giữa các bạn đóng hết vào giúp mình là sử dụng bình thường cam kết dòng này siêu siêu bền với thiết kế size là 42 mm dành cho cổ tay à, vừa và to thiết kế sang mỏng và ôm tay cam kết siêu bền nhé nó là hàng chính hãng ôm sát tay luôn ok chưa các bạn nhìn này ôm sát tay cổ tay của tôi là size à, cổ tay size 18 và với mẫu size 42mm như này thì nó ôm sát luôn dành cho những bạn có cổ tay từ 17 cho đến 22 vẫn đeo đẹp ok chưa nào cam kết siêu bền ok chưa rất tuyệt vời đúng nào ok đây là mẫu thứ nhất và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến cái mẫu uh, thứ hai mẫu thứ hai này là một phiên bản rất là tuyệt vời uh, được uh, vỏ và dây của nó thì được uh, kết hợp giữa đá ceramic và thép không dỉ mạ video vàng uh, các bạn nhìn thấy màu bóng này chính là đá và nó lúc nào nó cũng luôn luôn sáng bóng như thế ok chưa theo thời gian lúc nào cũng luôn luôn sáng bóng rất tuyệt vời à, sở hữu size mặt là size 39 size 39 mm tôi sẽ đo luôn cho các bạn xem ok đúng rồi size 39 mm là size tiêu chuẩn dành cho cỗ tay nam giới dành cho cỗ tay nhỏ và vừa rất là dễ đeo ok chưa thiết kế phong cách của doanh nhân hiển thị lịch ở góc 6 giờ ok chưa nào trên kim thì cũng có dạ quang trên uh, trên núm thì có logo của Alexander <clears throat> tôi uh, <clears throat> sẽ zoom cái mặt đồng hồ lên một chút cho các bạn ngắm nhìn chi tiết hơn nhé ở trên kim của nó thì có dạ quang ở phần số của nó thì đính những viên đá quý rất tuyệt vời đúng không nào ở góc 6 giờ thì cũng có dòng chữ ờ, Japan Movie có nghĩa là dùng máy của Nhật ok với thiết kế size mặt là size 39 thì là size tiêu chuẩn rồi rất là dễ đeo à, nó thì cũng mỏng thôi cũng không phải là dày lắm ok chưa nào lau cái này một chút tại mồ hôi dầu các bạn nhìn đây thấy chưa về khóa của cái dây á thì đó là cái dạng khóa cánh bướm rất là dễ đeo và cân tay ok như nào các bạn nhìn dây này tại vì nó đang còn lớp ni lông nữa nên nhìn nó hơi ờ, hơi tối tối nhưng mà khi bóc ra nó rất là sáng tại vì nó là đá ceramic sáng bóng luôn và luôn luôn sáng bóng ok bây giờ tôi sẽ đi chi tiết hơn về cái thông số máy phía sau mã của nó là Aulic AL6824G có nghĩa là dành cho nam giới khả năng chống nước là 3 ATM vỏ và dây in ốc sapphire ok chưa nào và máy là máy à, máy pin à, với khả năng chống nước này các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái cam kết là nó siêu bền ok chưa nào rất tuyệt vời tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được lên tay nó sẽ tuyệt vời nào nhé ok <clears throat> thiết kế 39 thì rất là dễ đeo thôi các bạn này nhìn khi nó lên tay này nó sẽ ôm sát tay luôn tại vì thiết kế dây này cũng là dây mắt nhỏ nên là ôm sát tay đấy rất là sang đúng không nào ôm sát vào cổ tay cam kết là siêu bền sở hữu kính savia chống nước và chống xước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái ok rất tuyệt vời và đặc biệt là cái phiên bản à, đá ceramic này thì nó luôn luôn sáng bóng lúc nào cũng sáng bóng như vậy rồi bây giờ tôi sẽ sang tiếp một cái mẫu thứ thứ ba với cái mẫu thứ ba này cũng ờ, mang phong cách của dòng doanh nhân thiết kế ờ, lịch ở góc 6 giờ và thiết kế sai mặt nó là sai 39 39 mm tôi sẽ zoom lên một chút ok chưa ở góc 6 giờ này nó có dòng chữ ờ, Japan Mobile vỏ và dây của nó thì cũng bằng inox mạ PVD vàng công nghệ mạ tốt nhất hiện nay trên đồng hồ rồi rất là bền màu không không không lo bị phai ok như nào cam kết là bền sang và siêu bền với cái dòng Aulic này tôi bán à, đồng hồ Aulic này chưa phải bảo hành một chiếc đồng hồ nào cả cam kết siêu bền các bạn thấy chưa nó cũng rất là mỏng thiết kế sang và rất là ôm tay đúng không nào đấy khóa của nó thì cũng là dạng khóa canh bướm với khóa này đeo rất là ôm tay và cân tay không sợ bị lệch tay đấy. đi về thông số máy phía sau của nó đây nó đang có cái uh, tem của ấy thì nó dán mất rồi tôi xem cho cái uh, mã này là Aulic 9132G 9132 3 khả năng chống nước của nó cũng là 3 TM này bỏ vào dây inox sapphire có nghĩa sapphire máy là, là máy pin quát có nghĩa là pin các bạn có thể đeo tắm giặt nữa tay như mưa thoải mái cam kết siêu bền ok chưa mặt vàng thiết kế sang một đẳng cấp tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được về cái dây của nó cũng là dạng dây mắt xích <clears throat> mắt nhỏ tạo cảm giác rất là tuyệt vời lúc nào và ôm sát tay rất là dễ đeo Đấy, các bạn nhìn thấy chưa khi lên tay nó sẽ ôm ôm vào tay ôm sát luôn tại vì size là size 39mm thì nó là size tiêu chuẩn dành của tay nam giới rồi thiết kế sang và ôm dành cho những bạn có cổ tay từ 16 cho đến 22 đều đều đẹp ok chị nào rất tuyệt vời với một chiếc đồng hồ hàng chính hãng máy pin đeo lên tay các bạn mặc sơ mi đi gặp gỡ bạn bè gặp gỡ khách hàng sẽ rất tuyệt vời đúng không nào sẽ rất tự tin ok bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp đến một cái, cái mẫu ờ, cuối cùng cái mẫu này thì ờ, thiết kế đờ mi có nghĩa là mạ vàng một phần nó sẽ điểm vàng một phần để tạo cảm giác nó trẻ trung hơn cũng hiển thị lịch ở ờ, góc 6 ờ, giờ góc 6 giờ thì cũng có dòng chữ Japan Movie ok chưa rồi size mặt cũng là size 39mm sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có cũng thể đâu tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái được Vỏ và dây của nó thì bằng à, thép không dỉ, mạ pvd vàng, mạ vàng một phần, tạo cảm giác trẻ trung và sang trọng. Ok, nó cũng mỏng thôi. Đấy, khóa cũng là dạng khóa cánh bướm, rất là cân tay. Tôi sẽ đi vào thông số phía sau của nó này, để tôi bọc cái ờ, nó có cái ờ, cái túi ni lông phía sau nó có đồng hồ mới này mã của nó thì cũng là 9132G các bạn nhìn thấy chưa Đấy, ok ba ATM có nghĩa là khả năng chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa được bỏ vào dây inox máy pin là quartz sapphire có nghĩa là kính sapphire ok chưa nào tôi cũng sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được sự tuyệt vời của nó khi lên tay như thế nào nhé với cái dây của nó à, này của nó thì rất là ôm tay dây rất là thích thiết kế sang và ôm sát tay các bạn thấy chưa size cổ tay của tôi là size 18 thì về đeo mẫu này thì nó vừa sát luôn với những bạn có size cổ tay từ 16 cho đến 22 bạn đeo đẹp nhé tại vì size nó là size tiêu chuẩn dành cho cổ tay nam giới rồi rất là dễ đeo đặc biệt với cái dây của này thì nó rất là ôm ok thế nào rồi mình à, ở Hà Nội tầng 1 khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng Hà Nội đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc các bạn nhận đồng hồ được bữa ra xem đúng mẫu với lấy thanh toán tiền số của mình đó là 0912 68 1586 bây giờ tôi sẽ tổng à, kết bốn cái mẫu này ok chưa bốn mẫu và đây một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp đồng hồ và một cái thẻ bảo hành 2 năm tại bên mình cam kết là siêu bền tôi bán Aulic à, này chưa phải bảo hành một chiếc nào cả ok chưa cam kết siêu siêu bền à, với những bạn ở xa thì bên mình giao tận nhà trên toàn quốc các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy thanh toán tiền à, các bạn có thể vào xem cảm nhận của khách hàng của bên mình nhé trên toàn quốc thì khách bên bên mình thì tỉnh nào cũng có từ bắc vào nam tỉnh nào bên mình cũng có cả các bạn có thể vào xem phần cảm nhận khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua đã từng sử dụng nó về bên mình như thế nào đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó nó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo còn bây giờ thì ờ, xin chào thân ái và quý thắng